Chợ đêm phố cổ, khu chợ phiên đặc biệt trong lòng phố cổ, từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần. Đây không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bình thường, còn là nơi giao lưu văn hóa lưu giữ nhiều nét độc đáo của Hà Nội 36 phố phường, thu hút du khách trong và ngoài nước. Chợ đêm phố cổ Hà Nội nằm trên nhiều tuyến phố dài tới 3 km, từ cổng chợ Đồng Xuân đến hết phố Hàng Đào. Bất kể mưa hay nắng, từ 18 giờ đến 23 giờ các tối thứ sáu, Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các con phố đồng xuân, hàng ngang, hàng đào, hàng đường lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nằm giữa những con phố cổ kính của Hà Nội, chợ phiên đặc biệt này quy tụ đến hơn 4.000 gian hàng, với rất nhiều các chủng loại, các mặt hàng khác nhau từ quần áo, đồ chơi, đồ lưu niệm đến đồ thủ công mỹ nghệ và đồ ăn uống, với giá bình dân, phù hợp với túi tiền của nhiều du khách khi đến đây. Bước vào chợ bạn sẽ được hòa mình vào không gian của sắc màu và không khí sôi động nhộn nhịp, trong ánh đèn rực sáng, các món đồ bày bán trở nên lung linh, rực rỡ hơn, hấp dẫn du khách. Đặc biệt là vào dịp Tết Trung Thu, lễ Giáng sinh hay Tết Nguyên đán, những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đồ trang trí Giáng sinh, nhiều màu sắc được này bán khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Ghé thăm chợ đêm phố cổ, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước một thiên đường ăn uống vô cùng hấp dẫn và phong phú. Đi dọc các tuyến phố, bạn có thể thoải mái lựa chọn nhiều món ăn từ thuần Việt, những món quà nổi tiếng của Hà Nội, đến các món ăn của Hàn Quốc hay những món theo phong cách Á Âu. Những món ăn được các bạn trẻ yêu thích tại chợ đêm phố cổ đó là nem chua nướng, thịt xiên nướng, chả ốc, bánh khúc, cơm cuộn Hàn Quốc, các món chè, sinh tố, đồ ăn ở đây có giá khá hợp lý, nên thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như du khách. Đồng hồ đồng giá 59k một sản phẩm đấy anh chị ơi đồng hồ nước hoa đồng giá 59k một sản phẩm đây anh chị ơi đồng hồ nước hoa It'll be good for anyone. một sự đau đớn nhưng tay lên bắt chị em luôn Thank you. đây em đây anh liên tán đấy mua rồi, mua rồi. you.

I'm not